Ôi trời ơi là trời chán thiệt chứ mấy bạn ơi Hôm nay nữa bạn Mình đang tính gọi là nấu một ít gọi là thịt gà nướng lên để ăn Ai về đâu ở nhà hết củi rồi Cho nên bây giờ mình sẽ phải vào trong rừng để mình đi chặt thêm gỗ Để mình kiếm củi về mình nướng gà á bạn ơi Đói bụng muốn chết luôn à hey, Không biết là ở trong khu rừng này còn có cây có cây gỗ nào đó to to cho mình cưa mình lấy gỗ không ta hey. Ủa ai nằm bên kia ta ờ, ờ, ờ. Ủa Đói quá đội quá ủa ui mấy bạn ơi hình như là có ai nó đang nằm ở chỗ này nè u à, bạn ơi bạn ơi bạn bạn Ôi, đói quá à, bạn hãy bạn giúp bạn tôi trời, trời trời tính ra hồi nãy từ nãy giờ mình kêu ông này là bằng bạn há ra cái mặt ông già ông già gì đâu luôn các bạn ơi ờ, ờ, ê ông ơi ông ơi ông ờ, ông ông bị gì vậy Ừ, này cậu chàng trai trẻ Tôi là một người ăn mày Tôi đã nằm đây không ăn không uống gì ba ngày rồi Tôi đói quá cậu ơi Cậu giúp tôi với Ủa ông ông đói bụng lắm hả Trời trời trời mấy bạn ơi Không ngờ trong làng Hello Team bọn mình cũng có ăn xin nữa ta Trời trời tội nghiệp ông này quá à. Ông này ông sáng nay giờ ông chưa ăn gì ba ngày luôn rồi hả Ui vậy đây đây thôi ông Ông ơi tôi có cái tô cơm nè Tôi tính tí nữa tôi về tôi nướng gà tôi ăn chung với với, với cơm á Nhưng mà thôi tôi thấy ông đói tôi cho ông á Ông ăn đi ừ cảm cảm ơn cậu chàng trai trẻ ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon cậu đúng là một chàng trai tốt mà ngon ngon ngon ngon ngon trời ơi cảm ơn cậu nhiều tất nhiên rồi tôi phải tốt chứ ờ, nhưng mà vừa ông khen tôi ông khen cho đúng chứ tôi đã tốt lại còn đẹp trai nữa <laughs> đúng đúng rồi đã tốt rồi còn đẹp trai nữa thôi tôi cảm ơn cậu chàng trai trẻ nhiều nha ờ, ồ oh, mà quên nữa nè cậu chàng trai trẻ à sao không tôi có thứ này muốn dành tặng cho cậu nè Ủa, có quà hả? Thôi thôi, ông ông ông ông ông giữ lại đi, tôi không lấy đâu, ông nghèo vậy mà ông giữ lại đi, ông đưa tôi làm gì? Thôi, coi như đây là một món quà tao muốn cảm ơn cậu vậy. Đây đâu? là một đâu? quả trứng ác quỷ. Ủa, quả trứng này có một sức mạnh đó chính là nếu cậu muốn ghét hoặc là cậu muốn tiêu diệt một ai đó, cậu chỉ cần ấn một cái công tắc, người đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Hả à, cái gì? quả trứng của ác quỷ mà mình ghét ai đó mình chỉ cần gọi tên người đó sau đó ờ, người đó sẽ bị biến mất vĩnh viễn đúng vậy Wow, trời ơi, thôi ghê quá, cái này ghê quá Thôi, thôi, tôi không lấy đâu, lỡ đâu tôi Cậu tôi... cầm đi chàng trai trẻ à Bởi vì thứ này thuộc về cậu Ủa? Ủa trời trời trời mấy bạn ơi cái ông đó ông làm mình sợ á bạn ơi Ủa mà khoan ông đưa cho mình cái quả trứng gì ở trên tay mình hả bạn Ông bảo là cái quả trứng này mình chỉ cần ghét ai đó Mình đọc tên lên cái thì người đó sẽ biến mất Ui nghe ghê quá à Có khi nào là một cái món đồ bủ bói nào đó của ác quỷ không ta Ui thôi thôi không được không được, không được. chắc mình phải đem về nhà Mình đem về nhà mình mình mình đem nó ở đâu mình chôn nó hoặc, là mình đem nó mình dục đi các bạn ơi Chứ bây giờ cái quả trứng này nó nguy hiểm quá Ồ không được không được không được Ai, Cái quả trứng này nên để ở chỗ nào đây ta Bây giờ xung quanh nhà mình không có chỗ nào để vứt hết à Ai, Chắc là bây giờ mình phải kiếm chỗ nào đó Ủa Ủa Hello chị Camui Camui ơi oh ủa, ủa phong hả ủa có chuyện gì chị qua nhà em vậy ờ, ok hay từ từ chị chị lên trên phòng đợi em tí để em chút nha ok ờ, hey, mấy bạn ơi cái quả trứng này bây giờ mình nên vứt nó đâu đây ta bây giờ á cái quả trứng này là một cái quả trứng gọi là rất là nguy hiểm cho nên phải kiếm một cái chỗ nào đó thật là bí mật thật là không ai biết thật là gọi là gọi là kỹ càng vào không thôi người ta lấy được nó là nguy hiểm lắm mấy bạn ơi cho nên bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ quyết định rồi mình sẽ cất cái vô trong toilet ok vậy đi nhỏ nhanh ai ok bỏ nó đây đi <laughs> ở trong đây là bảo đảm mày sẽ bị thúi mày chết luôn con ạ à. ừ cái quả trứng này nguy hiểm quá ai thôi lên phòng ờ, coi coi chị ca mui qua đây làm gì ai ca mui không ủa ủa Ê, cái dạng pc của em chị, chị ca mui chị chị làm gì chị lấy mất dạng pc của em rồi hôm nay chị tuyên bố chị sẽ tịch thu cái dàn pc của phong cận Ủa cái gì kỳ hả Vàng PC là vàng PC của em mà Sao chị lấy của em Đúng vậy, nhưng mà chị nghe Sammy có mách chị á Là em á, dạo này việc nhà thì không lo này Rồi làm video clip cho các bạn cũng không làm luôn Nên là chị sẽ thay Sammy Chị sẽ thay mọi người tịch thu cái dàn PC này của em để em không chơi được nữa Ủa, trời chị, chị, chị trả cho em nha Dạng PC này của em 100 triệu luôn á Em em mua để em chơi game kệ em chứ Chuyện chị lấy của em Trả người coi Sao em không phụ giúp Sammy làm việc nhà thì sao Ủa Ủa con kệ em Ủa chị chị kỳ quá à Sammy không tịch thu của em thôi chứ không mới gì Chị có quyền chị tịch thu của em không được chị là chị cả cái uh, gọi là cái làng này thì làm sao mà chị phải chăm sóc mọi người nếu mà em như thế này thì thật sự là rất là không được trừ khi làm mà em uh, chăm lo giúp mọi người này chăm làm video thì chị mới trả nha không thì còn lâu chị mới trả nha đi đây ê chị chị trả cho em chị, chị, trời ơi mấy bạn ơi bà Camui à bà lấy vàng PC của mình rồi rồi trời vàng PC của mình để mình chơi game mà bà cũng tịch thu luôn ừ, trời ơi chị Camui đáng ghét đi ơi trời ơi vàng PC trăm triệu của tôi bị lấy mất rồi trời ơi tức quá mà các bạn ơi không thể nào chấp nhận được không thể nào chấp nhận được cái chuyện này vàng PC là của mình không có ai được quyền lấy hết ủa khoan hình như hồi nãy mình nhớ là mình còn cái quả trứng đúng rồi có quả trứng có quả trứng <laughs> cái bà ca mui đáng ghét này mà nhớ mặt tôi á nha <laughs> thôi được rồi vậy thì chị đừng có trách em em sẽ không gọi là nương tay với chị đâu <laughs> bây giờ ta sẽ thử với quả trứng này à, ủa mà khoan có nên không ta quả trứng này nó nguy hiểm lắm bạn ơi mình nghe cái ông kia ông bảo á là khi mà mình nói tên ai đó ra thì người đó sẽ biến mất mãi mãi luôn Ê, chị ca mui chị đã dám lấy em vàng pc của mình không thể là chấp nhận được mình mình mình mình phải cho chị nó biến mất luôn mới được hệ hệ quả trứng của ác quỷ người người hãy giúp cho chị cá mui của ta à, à, à không phải là giúp nhầm người hãy hãy biến cho chị cá mui của ta biến mất mãi mãi ta ghét chị cá mui lắm biến mất chị cá mui cho ta <sighs> cái đồ chị cá mui đáng ghét coi như là cái đây là sự trừng phạt dành cho chị à, <sighs> mà khoan có khi nào chị đó biến biến mất thật không ta ủa để mình mình qua mình kiểm tra thử coi các bạn ơi mình cũng không tin lắm đâu nhiều khi cái ông già này ông lừa mình chứ không chứ không có thật thì sao đúng không rồi từ đó mình xem mới coi camui ơi chị camui ơi ủa mới thấy bà bên nhà mình mà bà, bà chạy về nhà mà sao giờ bà đi đâu rồi ta camui ơi ủa camui đi đâu mất tiêu rồi các bạn ơi <gasps> có khi nào chị camui biến biến mất thiệt luôn không ta ủa chắc không phải chắc không phải đâu chắc chắc mình mình suy nghĩ nhiều quá thôi chắc không phải đâu để lên trên phòng coi chắc chị ở trên phòng á ủa không có luôn camui ơi ủa chết rồi <gasps> trời ơi mấy bạn ơi có khi nào cái quả trứng này nó biến cho chị ca mui biến mất thiệt không ta trời ơi, vậy là không được rồi nếu như chị ca mui biến mất thì từ nay hero team chỉ còn có 7 người thôi không được không được hero team không thể nào thiếu đi một người được không được được mình mình mình mình phải đi qua mình thông báo cho cho mọi người biết mới được à, à, cái ơi cái đó đây bạn có nhau không cái đi với thằng ngốc con nhưng mặt mày thì mới cắt còn non chừng ngọn cao cá ngạc á huyền hoại ờ ê cây cây cây cây ủa chào phong nha có chuyện gì không thôi bạn ơi có có có chuyện gấp lắm bạn ơi làng mình chuyện xảy gì? ra làng mình xảy ra một cái chuyện rất là kỳ lạ luôn à, chị chị ca mui biến mất rồi chị ủa cái gì chị ca, ca mui biến mất đúng rồi ủa chị ca mui lại chị chị chị ca mui là là cái chị mà lùng lùng lùng nhất hero tim mình á cái chị mà gọi là à, dùng hung hung hung dữ hay hay cằn nhằn hay hay bắt nạt bọn mình á ca không nhớ hả ủa chị ca mui lại Team mình hồi xưa giờ chỉ có 7 người thôi mà phải không? Ủa, với lại là người mà lùng nhất team mình là Timmy mà chứ có phải là Camui gì đó của ông nói đâu. Ủa tào lao à ông ông ông đừng có chọc... tào lao cái gì vậy bà đây ông ông ông đừng có chọc tôi nha tôi không giỡn đâu team mình là có Ủa? 8 người mà chứ đâu phải 7 người đâu Ủa tôi giỡn nào từ từ từ từ, từ đụng thử cái chán rồi trời ơi cái chán của phòng này hơi nóng nóng rồi nha hàng gì thấy nghi nghi rồi thấy cái chán nóng nóng rồi bị sốt rồi về nhà nghỉ ngơi chị ba qua đây đó tào lao vậy ba Ủa Ủa Ủa Ủa bạn không nhớ chị ca mui là ai hết hả trời ơi tim mình làm gì có ai ca mui đâu trời à hay là có bồ nhí rồi ê, bậy nha bậy nha sammy nghe được sammy giết tôi chết luôn á thôi nói chung là đi về nhà đi mà nội trời ơi bị ờ. sốt thì về nhà mình nghỉ ngơi thì okay, tình ca okay. mui ca mũng gì à, trời ơi bạn ơi vậy là đúng rồi cái quả trứng này đã biến mất chị ca mui ra khỏi ra khỏi thế giới thiệt rồi mọi người ơi mà ngay cả cây ron cũng không nhớ ca mui là ai luôn vậy có nghĩa là không chỉ mà người đó biến mất mà người đó còn còn gọi là biến mất luôn trong hoàn toàn ký ức của mọi người luôn không còn ai nhớ ca mui là ai luôn Ui trời cái quả trứng này đáng sợ quá Thôi không được không được Mình phải đem cái quả trứng này mình đem dục thôi Quả trứng này đáng sợ quá không được không được được Ê, trời ơi chết rồi mình hại chị ca mui rồi Không <laughs> cần không cần Đứng lại đứng lại à tôi Ê Ô Simi Simi ơi tôi tôi hỏi bà này nha Bà bà có biết chị chị ca mui là ai không Chị, chị ca mui Ủa ông nó nói ai vậy Ủa hả Simi cũng không nhớ chị Camui là ai luôn bạn ơi Chị Camui với Simi là chơi thân với nhau nhất Mà Simi cũng không nhớ luôn Trời ơi chết rồi Ủa mà Sim bạn kêu tôi có gì không à mà thôi bỏ qua cái cam với ca cụ của, của, của, ông đi nè phong cận ông nhớ không chứ ông mượn tiền tôi để ông mua gà cáp xe bây giờ đâu trả tiền tôi coi trời đất ơi nợ dai dẳng giữa ba trời đất ơi à, à à đúng rồi lần lần trước mình có mượn sim một một một một một trăm k để mình mua cáp xe mình ăn á nhưng mà nhưng mà à, hôm, ừ. hôm hôm hôm hôm nay mình bị mình bị sam tịch thu hết hết tiền rồi cho nên là mình mình không có tiền mà bạn để lần sau mình trả được không Trời đất ơi, lần trước thì ông cũng bảo do Sam, lần này cũng là do Sam Trời ông nợ dai quá à Thôi, bây giờ tôi về tôi bắt Sam nha coi ừ, Đúng Ê. nợ đúng lâu luôn á Ê, xem Sam ơi Ê, đừng, đừng, đừng có mát Sam mà Bà mát Sam là Sam chửi tôi á Ê, trời ơi, bạn ơi Trời chết rồi, giờ sao ấy Trời ơi bạn ơi, bạn biết không Sammy á, mỗi ngày Sammy chỉ cho mình 20 ngàn Để mình mua bánh mình ăn thôi Mà hôm đó mình thèm cáp sơi quá Nhưng mà mình không dám xin Sam Thế là mình mình mượn mượn Simmy 100 ngàn để mình mua cáp sơi ăn Bây giờ mà mà Sammy mà mà mà biết rằng là mình mượn tiền Sim mà mình không trả Thế nào Sam cũng Sam Sam Sam cũng tịch thu hết tiền của mình luôn Không bao giờ cho mình tiền mình ăn luôn á Bây giờ sao ta không, không được không được vậy không được vậy không được Bây giờ sao sao à, Đúng rồi quả trứng quả trứng quả trứng quả trứng nhưng mà có có nên dùng có nên dùng cái quả trứng đó thêm lần nữa không ta thôi phải dùng thôi chứ giờ biết sao không được không được như vậy là mình không có tiền mình ăn luôn á <laughs> hỡi quả trứng ác ma! ngươi ngươi hãy giúp ta thêm một chuyện nữa ta muốn biến mất thêm một người đó đó đó chính là chính chính là là, là, là Simmy ngươi hãy biến mất mèo Simmy ra khỏi thế giới này cho ta à, trời ơi trời nguy hiểm quá ôi mà khoan không biết là mèo Simmy có biến mất thiệt không ta chết rồi mình lại thêm một dần lần nữa dùng thêm cái quả trứng này rồi ôi nhưng mà chắc chắc không có đâu <laughs> chắc không có đâu mình nghĩ rằng là chắc này simi mẹ chắc cái, cái, cái, cái quả quả trứng này nãy nó nó cho mình thôi chắc là chị chị ca mui chỉ đi đi đâu đó đi du lịch thôi cho nên là mọi người không không không nhớ thôi còn simi thì thì thì sao ta Ừ, phải từ không được không được để mình qua mình hỏi cây hỏi hỏi hỏi thêm lần nữa cây đo mới được à, lần này là không thể nào mà mà mà cây không nhớ được tại vì là mèo simmy là là bạn gái của cây đon cho nên là cây đon chắc chắn sẽ nhớ để mình qua bên nhà của cây đon mình kiểm tra thử có mèo simmy ở, ở trong nhà không nha qua coi coi ủa à chà không có luôn. ngon quá ủa ủa cây đâu rồi à, ủa mấy nghe trời giọng ơi, ta nói Ôi, trà gì nó ngon gì đâu trời trời cái. ơi là trời cây đó cái gì vậy ba cái gì vậy sao bị sốt không ở nhà nghỉ ngơi thì còn qua đây chi vậy anh hai ờ, tôi tôi tôi muốn qua đây tôi muốn hỏi cai một một một chuyện này thôi một câu cuối cùng thôi ờ à, hỏi nha một câu cuối cùng nha chứ okay, tôi okay. tôi là tôi uống trà nha nha ok ok ờ, ờ, cai cai cai có thấy simi đi đâu không sáng giờ tôi không gặp simi đâu hết trơn á ủa sim ủa simi ủa mà simi là ai vậy trời simi là bạn gái của ông á trời ơi, cái đậu xanh cái gì mà simi là bạn gái của tôi cha trời mình nói gì vậy Dạ, Simmy Sammy ê ê ê ê có ý định gì đúng không cái gì mới quen bạn nào tên Simmy đúng không rồi làm gì có trời ơi trời Simmy là em gái của Sammy à, là là bạn gái của ông đó bạn ông không nhớ Simmy là bạn gái của ông hả cái gì vậy ông nói gì vậy trong team mình chỉ có 6 người thôi mà Trời. bạn ra à, lộn lộn mà em của gọi là Sammy chính là Timmy mà Timmy mới chính là bạn gái của tôi nè ba Trời Trời mấy bạn ơi chẳng lẽ là chẳng lẽ là cái quả trứng này nó biến mất? Camui với lại Simi thiệt luôn hả Bây giờ Kai Kai nói rằng là team hero chỉ có 6 người Mà hồi sáng giờ mình đã biến mất hết hai người rồi 8 trừ 2 là còn 6 Vậy là vậy là họ đã biến mất thiệt rồi sao Bây giờ Kai còn kêu rằng là Simi không phải là bạn gái của Kai Mà bạn gái của Kai là Timmy với bạn ơi Cái gì vậy không đúng Trời không đúng cái ông này ê, ông ông nói vậy ông xúc phạm tôi hả bạn gái tôi hơi bụng mỉm thiệt nhưng đó là người tôi yêu hơn nha nha nha ông xúc phạm không ờ, ông ông thật sự không nhớ simi là ai hết hả tôi không có dám simi lại hết trơn á nó thiệt tình nó khổ thiệt sự luôn á bị bệnh nữa không ở nhà qua làm phiền người ta ờ, chết rồi bạn ơi vậy là vậy là simi với cao mui bị biến mất ra khỏi thế giới này thiệt luôn rồi hả trời ơi trời chết rồi vậy là mọi chuyện đều là do mình hết là do mình ích kỷ mình đã sử dụng quả trứng đó cho nên là hai người đó bà biến mất ra khỏi thế giới này vĩnh viễn rồi không được không được không được mình phải đi kiếm lại cái ông cái ông lão đó để mình kêu ổng hóa giải được cái lời nguyền để mới được không thể nào hero team không thể nào còn 6 người được hero team phải có 8 người không bao giờ được mất một ai hết chết rồi trời ơi làm sao đây mấy mấy bạn ơi mấy bạn có cách nào để giúp cho mình không chứ giờ mình không biết cách nào để để, để kiếm lại được hai người này nữa bạn ơi ơi trời ơi trời cứu tôi với